gì giống kế toán vậy bản dự toán đám cưới ờ vậy đọc cho má nghe kìa bản dự toán chi tiết đám cưới trước khi cưới bố mẹ chú rể gặp mặt bố mẹ cô dâu lần đầu ban ngày một, ban ngày ngày số tiền chi là 5 triệu ảnh cưới ở nha trang trị giá 15 triệu chi phí dự phòng đăng ký kết hôn là 20 triệu áo cưới cho cô dâu và vét cho chú rể 10 triệu thuê dịch vụ trọn gói rước dâu bưng quả 20 triệu dạ đỡ suy nghĩ nhiều anh à tính luôn ha mua nhẫn cưới với số tiền uh, ờ, 54 triệu thôi tính rõ luôn 54 triệu bộ trang, bộ trang sức em về tinh khôi <laughs> thấy buồn cười hay rồi anh hạt cưới bốn cây vàng 144 triệu bố mẹ vợ có thể gửi lại vì chàng trai lo hết toàn bộ chi phí <laughs> ủa là sao lo xong rồi kêu bố mẹ vợ gửi lại là sao <laughs> hách cưới là đưa ra xong rồi đám cưới không trả lại hả anh à, nghĩ là chắc là cha mẹ vợ gửi lại cưới tại nhà hàng thì giá 90 triệu là bao nhiêu bạn dạ tại vì là trên ở thành phố mình nó bàn tiệc là trong khoảng từ 3 triệu rưỡi cho tới à. 5 triệu cho nên em tính khoảng 4 triệu rưỡi một bàn là có thể được 20 bàn tuần trăng mật Hàn Quốc chúng ta sẽ tổ chức tại Hàn Quốc tỷ giá là 30 triệu đồng lên rõ ghê luôn nhỉ tổng cộng 388 ngàn à, loại trừ khách cưới 4 cây vàng bố mẹ vợ thấy chàng rể thật thà nên cho lại bạn đã tính trước rất là rõ rồi mời bạn giới thiệu về mình dạ em tên là định năm nay em 26 tuổi đang làm nhân viên văn phòng ở công ty uh, à, mm mega market việt nam ở quận 2 dạ cụ thể làm gì dạ làm vào về phòng sale và marketing quê em ở đâu dạ em ở thành phố hồ chí minh luôn chị rồi mời bạn gái giới thiệu Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh Minh kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay Chào bạn Em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến, năm nay em 25 tuổi, em ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh à, công việc hiện tại của em á là em đang làm nhân viên bán hàng cho công ty Unilever điểm mạnh điểm yếu của mình là gì à, dạ khi mà em bình thường á thì em có nhiều điểm mạnh lắm nhưng mà khi em bất bình thường thì mấy điểm mạnh nó trở thành điểm yếu đó chị à, ví dụ ví dụ cụ thể là à, ví dụ ờ, cái gì ví dụ như khi mà em bình thường á thì điểm mạnh của em làm um, thì em rất là tự lập em rất là giữ lời hứa và có nghĩa khí rồi khi mà bất bình thường khi bất bình thường thì ờ, có những chuyện gì đó thì em sẽ lúc đó em sẽ trở nên yếu đuối không tự lập là không tự lập dạ. được nữa bạn trai thì đó. sao dạ à, về ưu điểm của em thì em có gọi là em cũng rất là nhiệt tình với mọi người dễ nói chuyện tức là ai em cũng nói chuyện được nhưng mà còn cái nhược điểm mà gọi là em không thể nào khắc phục được á đó là em rất là dễ bị đỏ mặt trước đám đông đỏ mặt dạ không sao mà có rung không hay là tự nhiên cái máu nó đỏ thôi dạ bình thường chứ nhiều khi gặp con gái em có phải gung chứ tại em à. là đàn ông mà thanh niên cứng bởi vậy <laughs> bạn đã trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua một mối tình ạ à. một mối tình bao lâu rồi em dạ cũng được một năm mấy rồi chị em quen được khoảng 10 tháng thì à, bạn đó là lúc trước là bạn thân sau đó trở thành người yêu của em em thì rất là khó tin tưởng vào người khác đặc biệt là người khác giới á chị mà trong chuyện chuyện tình cảm nữa bạn bè thì vẫn tin bình thường nhưng mà trong chuyện tình cảm thì em rất là khó tin bạn trai à, bạn trai bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà thật sự thì em chỉ trải qua được một mối tình nhưng mà đó là mối tình đơn phương cho anh hai bạn này cũng ờ, chưa có một mối tình nào sâu sắc mình chắc ờ, muốn mối tình này sâu sắc nè muốn tìm một cái mẫu người đàn ừ. ông tương lai của mình cái người chồng của mình là người như thế nào về ngoại hình á, thì bạn cao khoảng mét bảy trở lên à, về mát bảy được còn gì nữa không dạ vui vẻ hòa đồng rồi um, không có hút thuốc à, có hút thuốc lại... không dạ không không rồi với lại là bạn ấy thì um, là một người có trách nhiệm có bản lĩnh uh, có thể uh, lo được cho gia đình và cuộc sống điều gì em không thích nhất ở người bạn trai uh, đàn ông gia trưởng chị bạn trai có gia trưởng không em dạ không chị ơi sẵn đây chị cho em hỏi bạn nữ một câu nha chị hỏi đi anh à, em ơi ông bà mình có câu á đàn ông mà kém bộ gâu á văn chương cũng dở công hầu đường mông thì em có thích người đàn ông để gâu không đặc biệt là anh ta có gâu quay nón <laughs> cười đó sao em thì thật ra thì con người quan trọng là ở bên trong ở trái tim ở tấm lòng chứ không phải là ở vẻ bề ngoài em nghĩ là không có vấn đề gì đâu ạ à. nếu không thích thì kêu cạo thôi dạ đúng rồi không chịu cạo thì tối ngủ tôi tự cạo bây giờ là bên đó đưa ra cái vấn đề đó thì em cảm giác em gọi là có bao nhiêu phần trăm đạt được dạ thì chắc cũng hòm hòm cũng được 70 tại em không có gia trưởng anh mẫu người tìm... bạn gái của em tìm là người như thế nào dạ thì cũng tại vì em biết em không đẹp rồi cho nên là em cũng cần một bạn nữ là tóc dài dễ thương xinh xắn với lại bạn nữ đó cũng phải biết là suy nghĩ sâu xa với lại suy nghĩ sâu sắc một chút sâu xa sâu sắc là sao? tức là cũng biết là tức là biết trước biết sau cũng biết là à. quan tâm gia đình anh chứ không phải là đình. suốt ngày cứ là chỉ có mơ mộng này nọ gì sao nói nhanh dữ vậy em bối rối quá chị em bối rối đó hả dạ bình thường là nhanh hơn hay là bối rối là nhanh hơn xây xây coi coi cái dung nhan nữa coi trai mà ngộ ha mà sau đây hơn thì cực mọc quá trời đây không mọc người ta gọi là vậy cho nó hài hòa phải chi mà đem đây bớt lên đây cái đẹp đều cao mét mấy dạ một mét bảy cái gì mà ngồi khép nép quá vậy mạnh mẽ lên coi chưa chưa, chưa chị nhưng qua đây tôi coi mặt ông con làm gì né tôi hoài vậy em bối rối quá chị sao túm túm gì đó hoài vậy bà mối bà sao cứ theo dõi đàn trai dữ vậy mẹ nó em đừng có run dạ nha có thanh niên cứng mà chị cứng ừ. không dạ cứng chứng minh cho cứng nghe coi dạ cứng không trời mẹ gái không tình yêu rồi mà ờ có có em có chơi thể thao không dạ có môn gì thì cũng mỗi một chút cũng biết uh, bơi lội cũng biết đá banh thì cũng biết à. tập gym này nọ có bánh bánh, đũa, gì không dạ không cái đó hoàn toàn không chị ủa gì vậy à dạ em có một cây kèn harmonica tặng bạn gái à hả dạ không tính thổi với bạn nó nghe à vậy thì thổi đi thôi để ngồi ta đối diện ta thôi anh thổi qua bất màn giống như trương chi mỹ nương em vậy sợ đó. em đối diện mà không được luôn đúng rồi đúng đâu có thổi được để tôi về bển tôi ngồi để ra thổi thổi càng nha em một câu đó anh nhiều quá Trời người ta ơi, lại ghiền yếu quá vậy à, dư rồi. Hồi em chứng minh cho cái gì cho chị thấy không phải là yếu nha lo lắng đó dạ. nói với ờ, ông hai luôn kể anh nghe coi dạ thì cũng hơi nhiều thì kể bạn kể bè đi. dạ bạn bè thì hơi nói em là thứ nhất là bá đạo thứ hai là lừa tình và quan trọng nhất là điên nữa chị bá đạo lừa tình điên lừa Ông tình là sao, sao? Ừ, lừa tình là ví dụ như là uh, em hay ờ, lên facebook xong cái ví dụ em đi uh, cà phê với bạn bè uh, một đám vậy rất là vui xong cái em chụp hình mỗi cái ly cà phê em xong em đăng lên facebook là uh, hôm nay cà phê một mình có ai cà phê chung không ta à, kiểu vậy đó anh lừa tình rồi gì nữa điên điên tao chừng điên lắm em làm gì lúc mà em ức chế quá hay là em bị uh, áp lực gì đó ừ. thì em có thể đi vượt chạy xuống vũng tàu trong đêm vậy đó rồi chạy xuống dưới ngắm mặt trời mọc xong chạy rồi sáng đi về à, có khi em đi một mình có khi em đi với bạn em ừ. điên mình điên thiệt ạ à. rồi dễ thương lắm à, bên đàn gái dễ thương lắm em trai Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình hẹn ăn trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Bây giờ thêm ý kiến người thân đi nè. Bây giờ à, đàn gái trước đi, mình đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em với bạn em ạ. Rồi, coi mẹ mẹ kiểm tra dùm cái coi. <laughs> Chào cô. Chào cô. Dạ. Thấy bạn Nam cũng được đó cô. Được không cô? Được Mà cô... bạn nam này chứ coi vậy chứ cô không phải là vừa đâu Cậu này thì mấy chuyện cũng tốt đó, cũng đàng hoàng đó Dạ à. Thấy ờ, còn làm con rể tương lai của mình được không? Đó là tùy uh, con của cô nếu mà theo cô thì được không? Để cô suy nghĩ lại rồi xong rồi. luôn cô suy nghĩ lại là xong luôn cô có nghi ngờ gì điều gì không không cô không nghi ngờ mà nhưng cũng phải để cô từ từ chứ đâu có quyết dạ. định lẹt con thấy đẹp trai không cũng được đẹp thì không đẹp mà được chứ xấu cô cũng xấu à mặt có hậu không ý riêng của cô là được hay không cũng được đó mới có cũng thôi cũng thôi <laughs> thôi đừng ép cô nữa mà cảm ơn cô cảm ơn cô em trai đi với ai dạ em đi với những người bạn học của em cho em ờ, xin gửi lời chào đến anh quyền linh và chị cát tường thì ờ, định là rất một người rất là nhiệt tình tính cách vui vẻ tình yêu thì nó rất là chân thành à nó là dành tình cảm cho ai thì nó chỉ có thích một người đó thôi cảm ơn em bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp mặt nào rồi không gian này là hai bạn đó hai bạn em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh à rồi chúng ta trò chuyện với nhau đi các bạn Nhà em ở quận mấy vậy? Em đang hiện tại Dạ em ở quận 9 Quận 9 Anh ở quận mấy ạ? À? Ờ anh ở quận 8 nhưng mà không sao từ nhà anh lên quận 9 cũng không có xa cũng chỉ có 20 phút thôi nên yên tâm chuyện đó ví dụ anh với em hẹn hò xong rồi à, bạn của anh á anh bị thất tình anh buồn quá anh mới gọi anh à, alo anh đi nhậu thì à, anh sẽ quyết định như thế nào anh dẫn em đi gặp nó thôi có hai người đó chuyện bình thường <laughs> em rất thích câu trả lời của anh đó cũng là câu suy nghĩ trong lòng em trời ơi Chứ mát lòng quá đầu tiên quá hả <laughs> em không thích nấu ăn cho lắm anh có thích nấu ăn không thì anh nghĩ quan trọng là lâu lâu em có thể nấu được một vài món thôi dạ. tại anh thích ăn đồ ăn của người bình thường nấu anh nghĩ là nó sẽ ngon kế hoạch để ờ, đám cưới như thế nào hẹn hò như thế nào anh không giỏi về cách nói chuyện hay gì nọ hết nhưng mà anh chắc chắn là nếu mà em buồn thì anh sẽ dẫn em đi ăn hết món này món kia rồi ờ, mập thì cùng mập giảm cân thì cùng giảm cân bỏ vụ ăn đi tới hoạch đám cưới luôn kinh phí tổ chức đám cưới á là cái mục tiêu mà mình phải đạt được cái tài chính đó thì bây giờ chắc anh cũng hòm hòm rồi tính chi phí rồi trước luôn rồi đó hả thì em phải có một con số cụ thể để mình phấn đấu đó anh trời có tính cụ thể con số luôn tính sẵn luôn hả bản, bản gì? gì bản gì gì giống kế toán cái gì bản dự toán đám cưới trời ơi đọc cho má nghe kìa bản dự toán chi tiết đám cưới trước khi cưới bố mẹ chú rể gặp mặt bố mẹ cô dâu lần đầu ban ngày một, ban ngày ngày số tiền chi là 5 triệu ảnh cưới ở nha trang trị giá 15 triệu chi phí dự phòng đăng ký kết hôn là 20 triệu áo cưới cho cô dâu và vét cho chú rể 10 triệu thuê dịch vụ trọn gói rước dâu bưng quả 20 triệu Dạ đỡ suy nghĩ nhiều anh À tính trường ha Mua nhận cưới với số tiền Ờ, 54 triệu Thôi tính rõ luôn 54 Thôi. triệu Bộ trang Bộ trang sức Em về tên Khôi <laughs> Thấy buồn cười chứ hay cho anh Thách cưới 4 cây vàng 144 triệu Bố mẹ vợ có thể gửi lại vì chàng trai lo hết toàn bộ chi phí Gì kỳ vậy? Ủa làm sao? Lo xong rồi kêu bố mẹ vợ gửi lại làm sao? Thách cưới là đưa ra xong rồi đám cưới xong trả lại hả? à nó nghĩ là chắc là cha mẹ vợ gửi lại cưới tại nhà hàng thì giá 90 triệu là bao nhiêu bạn mâm dạ tại vì là trên ở thành phố mình á bàn tiệc là trong khoảng từ 3 triệu rưỡi cho tới à. 5 triệu cho nên em tính khoảng 4 triệu rưỡi một bàn là có thể được 20 bàn tuần trăng mật Hàn Quốc Chúng ta sẽ tổ chức tại Hàn Quốc Tỷ giá là 30 triệu đồng Lên rõ ghê luôn vậy đó Tổng cộng 388 ngàn ờ, Loại trừ khách cưới 4 cây vàng bố mẹ vợ thấy chàng rể thật thà nên cho lại bạn đã tính trước rất là rõ rồi đây em giữ em ờ, làm kỷ dạ. nha mai mốt làm quá cái này là không được á chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho hôn nhân của mình em thấy sao em gái không đỏ mặt hết trơn rồi kìa không thì hồi đầu lúc mà anh đặt cái mục tiêu này ra anh thấy cũng hoang mang lắm nhưng mà thôi đàn ông mà mình phải cố gắng làm cho bằng được ý nãy giờ hơi nhạy cảm là cái ý mà bốn bốn cây vàng trả lợi là sao ý làm sao nói cho má nghe má vợ tương lai chứ má vợ cũng lo đó anh nghĩ tiền đó chắc cha mẹ vợ cho chứ ai đâu trả lại cho cho dạ tức là tại vì em nghĩ ba mẹ nào cũng thương con anh ừ. cho nên nhiều khi vậy mà cho lại cô có cho là bốn cái vàng không cô <laughs> cô cũng chưa biết nữa con có tới chừng lấy... đó là cô tính chứ giờ tính trước có mất vui dạ. đợi đó suy nghĩ đúng không thì uh, chắc cũng sắp hết giờ để nói chuyện rồi thì anh cũng chỉ uh, vì anh là một người đàn ông thì với một cô gái như em thì chắc chắn là anh không thể nào mà không bấm nút trên sóng truyền hình này nọ được cho nên anh cũng cho em biết kết quả của anh là anh sẽ bấm nút trong trường hợp nếu mà em cũng bấm nút nữa thì như anh nói là chúng ta cùng mập cùng mập giảm cân cùng giảm cân và chắc chắn với em luôn là ngoại trừ em ra anh cũng sẽ không nhìn một con nhỏ gái nào khác và Trời cũng ơi. không một người đàn ông nào sẽ ăn hiếp được em Trời ơi. em sẽ làm được khi bấm nút chuyện cô gái có bấm nút hay không đặt tay vào nút bấm đi hai bạn nút đầu vậy trời ơi cái gì vậy chị chưa đếm mà làm như khóa vụ bốn cây vàng hay sao rồi nói với uh, mẹ vợ tương lai điều với gì mẹ đi. gì đi dạ con cảm ơn cô vì đã nhận xét tốt về con ngày hôm nay xin mở cái hoài cái được không chị được cái hoài chứ nữ. bộ, bộ nhẫn sợ cái bộ mà chưa cái bộ đó là cưới chưa anh ơi chưa. đừng có làm cái bộ ngọc quá cưới mới có trời ơi trợ lý tình yêu rồi ông rung kìa rung quá bình tĩnh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 ha, trị giá 9 triệu 800 ngàn đồng TV này sản xuất theo công nghệ về tiêu chuẩn Nhật Bản Nó sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn Rồi nắm tay nhau thật chặt nhá, tìm hiểu nhau nhá Xin mời hai bạn